rồi ờ, xin chào tất cả mọi người thì ngày hôm nay à, thì, à, à, xin mời anh em cùng trải nghiệm với kênh của mình đến thăm một làng trài giữa lòng thủy điện Sê Đê bóc luôn anh em ạ khung cảnh của nó là cực kỳ là thơ mộng mọi người ạ đây là sông Serepok mọi người nhé thì ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến một cái à, điều phải nói là cực kỳ thú vị cực kỳ hấp dẫn cho mọi người đặc biệt là cái khoảng thời gian cuối năm đây cũng như là một cái món quà mình dành tặng cho mọi người đấy thì à, mọi người có thể là cái là kia là cái um, à, mình hay nói lại là cái cái bè để à, cái lồng người ta nuôi cá đi nhưng mà cá ở đây mọi người nhé mặc dù là nuôi để xuất bán nhưng mà cái con giống ở đây là cái à, cái anh à, ngư dân kia thì anh không mua à, giống cá mà để anh biết cách dụ dụ cá từ ở sông Serepok á sông để nó vào đây nó trú ngụ ở trong này để khi mà nuôi lên á lớn lên thì mình bán thì bây giờ mình vào đây mình xem trực tiếp luôn mọi người nhé Đấy. đây là cá rô phi mọi người nhé thì uh, à, giới thiệu mọi người đây là trưởng thì à, thế này mọi người thấy này camera cận cảnh những à, con cá tô phi đây luôn thì đây à, à, bây giờ anh, anh à, trưởng có thể cho mọi người biết là cái à, những cái con cá rô phi này là mình à, mua giống hay là mình à, tự à, biết cách để cái, cái con cá này nó bơi vào trong này nuôi bán này còn nó nhiều lắm số lượng của nó đến tính bằng tấn còn đây là mình làm cá lớn là mình bán trước ấy à, cái này nó chưa lớn hẳn nhưng mà bởi vì gần tết thì mình bắt lên mình bán luôn lúc cá ngoài thiên nhiên về để nuôi trong lòng bé này công suất mình bán bây giờ đây mình sẽ à, cầm camera luôn mình sẽ à, đi vô đây để cho mọi người xem những cặp cá luôn này đây này bắt lên này đây đây, đây trưởng anh có đang sẵn rồi để, để sản xuất rồi. à và lát nữa là mình sẽ mang cá này mang đi bán đúng rồi đây con cá đây rất đẹp này cá to quá một con này tầm khoảng bao nhiêu cân này nhỉ? Không, cái bọn này là cái lứa lớn mình bán rồi, còn lứa này chắc được tầm 7 đến 8 lạng một con thôi. Còn à, lứa lớn nó tầm trên một kg một con. Trời ơi. Quá là tuyệt vời mọi người ạ. À. Nó, nó nó rất khỏe các bạn rô phi thì mọi người cũng đã biết rồi nhưng mà đặc biệt là cái cá rô phi mà nó uh, ở ngoài thiên nhiên này rồi mình nuôi nó ngoài thiên nhiên này luôn mọi người thấy thấy này đây là sông trên bóc mình nuôi theo kiểu này là ăn rất là ngon mọi người ạ mình sẽ vô vô tận bên trong này luôn cho mọi người xem này lâu lắm rồi mình mới được trải nghiệm lại cái ờ, cái cảm giác cá rô phi nhiều như đến mức độ như thế này rất đẹp và rất đã luôn mọi người à bây giờ là mình bắt đi để mình uh, mình bán này thôi tại vì những cái con cá này à, nuôi vào thiên nhiên và cái giống của nó bây giờ thì mình sẽ đi ra bể, bè cá của người dân mọi người nhá bây giờ đấy ở sau lưng mình kia là anh chủ à, người ta cứ tưởng rằng cái cảnh tượng này chỉ có ở miền tây thôi là lồng cá điêu hồng mọi người nhé những lứa cá thì tầm khoảng à, vài tháng nữa mình mới à, xuất được hiện tại thì cái à, kích cỡ với trọng lượng của nó chưa đủ để xuất hàng tuy nhiên đã không chiều cứ những chiều là sẽ cho cá ăn là cá rô nuôi tự nhiên mọi người nhé đây là cá không mua giống ấy bên cạnh đây là đây là cá điêu hồng mình mua giống để nuôi nhé còn đây là cá rô phi không à, không có mua giống mà là cá của môi trường tự nhiên tự nhiên mọi người nhé mình có cách để dụ cá rô phi vào á thì à, đây là cái lồng tự nhiên này à, một cái khung cảnh rất là nên thơ đây mọi người ạ à. rất là đẹp luôn giữa lòng thủy điện có một à, làng bè nổi và đây là cuộc sống mưu sinh của rất nhiều người họ đến từ những cái à, vùng quê khác nhau đó và họ có một cái mong muốn là làm sao để có thể làm giàu được và một cái nội dung mà mình muốn à, truyền tải đối với mọi người ấy, là làm sao để cái anh trưởng anh ấy à, bắt được cá ngoài à, tự nhiên vào để quay và mình bán mà không cần phải mua giống ấy, thì à, nhiều người rất là tò mò và và muốn tìm tòi à, để có thể hiểu thêm thì bây giờ anh trưởng có thể chia sẻ cho mọi người được biết là mình đã dụ cá ngoài à, thiên nhiên như thế nào không anh trưởng ha ờ, cái nhu cầu cá giờ càng ngày nó càng cái đòi hỏi cao á cái cá rô mà mà ngoài tự nhiên á, thì chất lượng cá của nó vừa ngon vừa thơm vừa dai hơn nên là mình mới tìm cách là mình ờ, bắt những cái con cá tự nhiên đó xong rồi mình nuôi mình, mình, mình, sau rồi mình xuất mình bán thì ờ, ờ, mình cũng tự tìm hiểu thôi chứ còn không có ai vậy cả khi mà mình làm lưới nuôi cá ở đây thì cũng nhiều người nói là có cái lượng cá rô vô nhưng mà nó cũng ít thôi nên là mình tìm hiểu mình tạo cái môi trường đây các bạn thấy đây này đó đây là cái lớp lục bình này này mình tạo cái môi trường cho con cá nó ở cá tự nhiên nó ở ấy xong rồi là nó sẽ uh, về đây ở nhiều và nó sinh sản ở khu vực này và cái lượng cá nhỏ nó sẽ ra được uh, sẽ, sẽ, sẽ, sẽ, sẽ, sẽ, sẽ sinh ra được và, và mình sẽ tìm cách mình, mình bắt cái, những cái lứa cá đấy và mình nuôi nuôi nuôi nuôi trong à, có thể nói là rất là độc đáo ở dưới miền Tây á, thì cũng có một cái anh kia anh ấy à, à, khơi một cái luồng nhỏ nhỏ và anh dụ cá vào và có những cái à, đàn cá rất là to và cá ở dưới đó thì có cả cá thác lác nữa còn à, riêng à, ở đây thì à, đa số là cá rô phi đúng không anh trường đây ờ, thì ờ, cái, cái, cái khu vực lòng ừ, hồ thủy điện này thì nó cũng đa dạng cá lắm thác lác cũng có nhưng mà thấy là cái số lượng nó ít nên là mình cũng, cũng có bắt để nuôi nhưng mà nó, nó cái số lượng nó không có đáng kể cá cá lăng cũng có nhưng mà mình nuôi ít không nuôi nhiều và cá à, mỗi khi à, mà mình dụ nó vào đây này thì mình nuôi khoảng bao nhiêu tháng là mình à, xuất bán được nhỉ? Tùy vào cái lượng thức ăn mình cho ăn ấy. Nếu mà mình cho nó ăn đều và thường xuyên được tầm 5 đến 6 tháng là mình xuất được. À và mỗi lần xuất như vậy thì à, à mình xuất khoảng à, số lượng khoảng bao nhiêu ạ? Ờ, anh trưởng có một cái độc chiêu rất là uh, độc đáo nghĩa là dũng cá ngoài thiên nhiên đây mọi người nhé dũng cá ngoài thiên nhiên họ nó bơi vào cái này này nó trú ngụ ở trong này rồi sau đó thì uh, anh trưởng sẽ tìm cách uh, nhốt nó vào và nuôi và trung bình đó là một lứa là anh uh, trưởng xuất đi tầm khoảng được một tấn mọi người nhé một tấn ở đây thì có nghĩa là mình nuôi uh, nuôi thêm rồi đấy chứ không mình chưa tính những cái uh, lượng cá giống mà anh trưởng nuôi để cái lượng cá chết nó không gây ô nhiễm thì có nuôi theo chê xong đó cái lượng cá chết mình một là dùng cối xay đây này các bạn Đấy, dùng cối xay để xay nhuyễn còn cái khi mà cá chê lớn rồi thì cho nguyên con mà cho ăn luôn à đây là cái cái cối xay cái nghiền ờ, cái cá chết rồi hoặc là mình trộn thêm đồ ăn vào cho cá ăn à, giảm chi phí là mình tận dụng được rất là nhiều nhỉ ở ờ, à, à đây là cái ờ, đầu cá vào đúng không anh trưởng cá nó sẽ bơi vào đây rồi nó sẽ trú ngụ ở trong những cái à, cây lục bình ở bên trong mọi người ạ đây mình sẽ đi một vòng cho mọi người xem luôn đấy cái này là không có lưới mọi người nhá hoàn toàn không có lưới để cá bơi vào trong này thì nó sẽ có lưới này và lâu ngày thì cá nó sẽ trú ngụ ở trong kia và mình sẽ bắt cá lên mình nhốt ở trong à, những cái lồng ở bên kia rồi cho cá, ăn bình thường. Chưa, bình thường là đây là tự nhiên này đây là chưa có nuôi gì gì nhưng mà ừ, có đợt nào mà mình cho nên cám cho nó ăn mà thấy cá nó lên ăn đấy là là, là có cá vào rồi còn ờ, không thì phải đợi đợi đến mùa mùa sinh sản của nó mình cho ăn này không khéo là có cá sấu đây nhỉ <laughs> đấy phải nói là rất là độc đáo luôn phải nói là đây là một mô hình không phải là mô hình đâu mọi người ạ là một cái cách làm ấy cách làm để mình à, có thêm thu nhập có thể nói là người nông dân Việt Nam là một trong à, những à, chứa đựng những cái điều mà mình rất là thích thú đó là họ luôn tìm tòi và học hỏi thêm những cái mới lạ cái hay ấy, để họ phát triển thêm kinh tế kỹ thuật ở ở trại của mình á cái mình thì không nuôi cá đâu nha mà mình thì nuôi chim bồ câu mà người cũng biết cái điều đó mà mình đây là mình như mình nói là mình sẽ làm những cái video để à, cho anh em thưởng lãm thêm thì mình à, năm nay thì mình cũng sẽ đi rất là nhiều đối với những cái ở những cái vùng miền của Việt Nam này để có thể truyền tải thêm cho mọi người là cho mọi người xem thêm những cái hình ảnh thật là độc đáo để thấy là Việt Nam mình có những cái những cái rất là hay ho đất nước Việt Nam mình rất là đẹp và những cái người Việt Nam mình thì cũng có những cái gọi là đáng tự hào quay video lại để cái gì cho anh em ờ, à, xem thêm và mình cũng hy vọng là anh em sẽ tiếp tục đồng hành mình trong năm 2021 này à, cá đây mình bán hết rồi anh là vườn dưới lửa cá rô đem vào bán à ở dưới lưới này còn một cái lưới nữa